chào anh em nhé để tiếp tục với video ngày hôm nay tôi lại à, xin được à, giới thiệu với anh em hai cái bộ hột tài xỉu hai cái bộ hột tài xỉu à, mới nhất ở bên cơ sở tôi thì hai bộ hột này thì tôi mới cho ra mắt anh em và muốn bán lại cho anh em nhưng anh em nào mà đi lắc tài xỉu mà anh em chưa có cái bộ hột tài xỉu Đấy, mà anh em đi lắc tài xỉu thì nó đạt hiệu quả cao ấy thì là anh em cứ liên hệ với tôi đấy bên tôi là chuyên cung cấp cho anh em đi lắc cái những cái bộ hột tài xỉu hay nhất và những cái ờ, bộ hột tài xỉu mà nó có tỷ lệ ăn độ cao đấy. và cái độ khôn của cái bộ hột nó cũng khá là cao đấy thì cái bộ hột ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái cặp hột tài xỉu đó là cái cặp hồ tài xỉu mà bên tôi vừa mới cho ra mắt anh em để cho anh em đi lắc cái thì anh em có thể mua hai cái bộ hồ tài xỉu này để để cho anh em đi lắc cái anh em có hai cái bộ hồ này nó sẽ giúp ích cho anh em đấy, giúp cho anh em đi lắc nó sẽ đạt hiệu quả rất là cao đấy. thì hai cái bộ hồ tài xỉu này khi mà anh em mua cả hai bộ thì anh em sẽ có hai cái cách lắc khác nhau của cái bộ của hai cái bộ tài xỉu này đấy thì ờ, như anh em ờ, xem ở trên video anh em biết rồi đấy, trên màn hình của anh em thì hai bộ tài xỉu này có một tài xỉu nó cái con tam nó sẽ ngược chiều so với con tam còn lại đấy thì ờ, tôi sẽ đặt tên cho hai cái bộ tài xỉu này đó chính là bộ hồ tài xỉu tam sắc và bộ hồ tài xỉu tam huyền đây là cái cặp đôi hồ tài xỉu giúp cho anh em đi lắc tài xỉu nó đạt hiệu quả cực kỳ cao nhé thì hai cái bộ tài xỉu này thì ờ, đảm bảo với anh em luôn một trăm phần trăm là không tang bao tang cho anh em luôn ngoài hai cái bộ tài xỉu này thì bên tôi còn rất là đa dạng những cái bộ hồ tài xỉu mà dành riêng cho anh em đi lắc cái nhá đây thì cái mùa dịch này nó anh em ở nhà anh em ờ, cách ly có những cái bộ hồ tài xỉu để anh em tập luyện anh em lắc khi mà anh em lắc thành thạo rồi anh em ra sân chơi anh em sẽ rất là dễ làm chủ được cái sân chơi của anh em nha đó thì ờ, thì ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, hai cái bộ tài xỉu này hai cái ờ, bộ tài xỉu này cái cặp hột tài xỉu ờ, dành cho anh em lắc cái này nhé đấy thì đây chính là bộ tài xỉu đây là bộ tài xỉu tam tam huyền này đây là bộ tam huyền nhá còn đây là bộ tam sắc đấy cái con tam của nó nó đánh thành dấu huyền còn con tam này nó sẽ đánh thành dấu sắc đây chính là hai bộ tài xỉu mà bên tôi chính tay tôi làm và muốn chia sẻ cho anh em thì cái cách lắc của nó thì anh em lấy cái một trong hai cái bộ tài xỉu này thì anh em sẽ có luôn cái cách cách lắc của nó nhé cái cách các mà anh em để rút tài rút xỉu theo ý muốn của anh em đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em hai cái bộ hột tài xỉu bộ hột tam huyền và bộ hột tam sắc này nhé thì uh, trước tiên tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tam huyền Đấy, thì cái bộ tam huyền này cái cách lắc của nó cái cách lắc của nó thì nhẹ hơn so với cái cách lắc của cái bộ tài xỉu tam sắc nhé Đấy, bồ tam tam huyền thì tôi sẽ lắc cho anh em thì khi mà anh em lắc muốn lắc đều muốn lắc đều ấy, thì anh em cứ nhẹ nhàng này anh em lắc thôi Đấy, nó sẽ đều hồ cho Đấy, nó sẽ đều hồ cho anh em này đó đó là cái cách lắc mà anh em để lắc đi đều nhé thì, thì à, thi thoảng nó cũng à, đứng một chén hoặc là hai chén đấy thì là nó có tỷ lệ thôi tỷ lệ 90% như vậy là được rồi đó thì ờ, khi mà anh em muốn giữ tài giữ xỉu thì ờ, anh em ờ, liên hệ với tôi đấy, thì anh em liên hệ với tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tam xỉu à, cái, của cái bộ hột uh, tam huyền này nhé bộ tam huyền nhé tam xỉu bộ tam huyền đấy thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em đấy, lắc giữ cái giữ tài cho anh em này Đó, tài này Đó, tài này. tài này đấy, bão tứ này Đó, tài tiếp này Đó. đấy cái này bây giờ xỉu đấy, đây là cái cách lắc của cái bộ tam huyền đấy, còn cái bộ tam sắc đây bộ tam sắc thì bộ tam sắc của nó khi mà anh em muốn đi đều ấy thì anh em cứ lắc này nó sẽ đi rất là đều cho anh em 7 đến 80 90 phần trăm cho anh em luôn đấy đó đúng không đó bão tam luôn đúng không đấy thì cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em cũng lấy hột anh em alo cho tôi hoặc là anh em đặt đơn hàng anh em alo cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắc thì đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em luôn này hai ba bốn này tiếp tục giữ xỉu này một ba sáu này một bốn năm này hai ba bốn này một ba năm này Đấy, cái này lên tài Đấy. thì đây chính là hai cái bộ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi đây là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhá do chính tay tôi làm Đấy, do chính tay tôi làm và muốn chia sẻ cho anh em Đấy. thì anh em nào mà muốn sở hữu những cái bộ tài xỉu phù hợp với sân chơi của anh em hay là những cái bộ hồ tài xỉu mà anh em cảm thấy ưng ý thì anh em cứ alo cho tôi số điện thoại tôi hiển thị trên màn hình đấy thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh chào anh em